lên một cái thuyền thì thuyền này ấy, chèo thuyền ấy, là một cô gái rất xinh đẹp cô gái trẻ rất xinh đẹp thế thì chú tiểu này thì lên thuyền ngồi cũng như bao nhiêu người khác đấy khi mà đến sang đến bến bên kia rồi thì mọi người lên thì trả tiền đúng quy định chú tiểu này là cái người bước lên sau cùng thì cô lái đò cô bảo thưa thầy thầy về giả cho em gấp đôi <laughs> thế thì chú tiểu này cũng ngạc nhiên mà tại sao lại trả cho tôi cho cô gấp đôi tôi như mọi người chứ sao lại trả gấp đôi thế thì cô gái mà chèo thuyền cô bảo tại vì thầy là người tu hành nhưng mà thầy nhìn em như thế này thì thầy phải trả gấp đôi <laughs> thầy nhìn em như thế là thầy phải trả gấp đôi thế thì chú tiểu này thì cũng phải đánh bấm bụng trả thôi chứ không biết làm sao bây giờ thấy cô nói cũng đúng rồi mình nhìn cô mà nhìn kiểu đắm đuối này thì đúng là cô phạt gấp đôi là đúng rồi bấm bụng phải trả tiền lên bờ thế sau đó là đi ờ, mấy hôm sau lại có việc phải đi qua cái thuyền này thì cái cả cái quang sông có mỗi cái thuyền cô gái treo đò đấy thôi treo thuyền thôi thế lần này thì chú rút kinh nghiệm nhất khoát không nhìn cô nữa thế là yên tâm thôi nhìn xuống sông thôi <laughs> không nhìn cô nữa khi sang đến bờ bên kia mọi người lên hết rồi đến lúc cô thu tiền chú thầy thầy phải trả cho em gấp ba thế mà sao lại trả cô gấp ba bảo vậy, thầy không nhìn em nhưng thầy nhìn em ở dưới sông Đó. đấy thế là trong tâm thầy có em rồi lại nhìn cả xuống sông nữa cho nên thầy phải trả gấp ba đấy thế là thầy cũng không biết nói thế nào lại phải rút tiền ra bấm bụng trả tiền cho cô lái đò đi lần này là, là rất là hậm hực. Thế giờ đến khi đi Phật sự xong rồi về, lần này thì kiên quyết là thôi cũng không nhìn xuống sông mà cũng không nhìn cô nữa, nhắm mắt luôn. <laughs> Đại chúng hiểu không? Ngồi nhắm mắt luôn. Yên tâm nhé là cô, hôm nay cô không bắt chẹt mình được nữa. Ừ. Thế thì khi mà lên bờ, cô lại, Thầy, thầy trả tiền cho em bảo thế là mới đưa ra cũng tưởng nghĩ là trả như mọi người không hôm nay thầy phải trả cho em gấp 5 lần tại sao lại trả gấp 5 lần cô này hay thật bảo thầy thầy không nhìn em nhưng mà trong tâm thầy có em mà tâm thầy nghĩ nhiều chuyện lung tung về em lắm <laughs> thế cho nên là thầy phải trả gấp 5 lần thế là chú tiểu này gay quá mà đúng là cô ấy biết tâm mình thật đành phải móc tiền trả cô ấy. Nghe không? chả cố nữa đó thế thì chú về lần này không chú à, suy nghĩ lắm rồi quyết chí là bạch sư phụ dạy cho tu tập tu tập cho nó tử tế không thế này gây thua cái cô lái đỏ bị cô bắt chẹt thế này một thời gian tinh tấn tu học thế sau đó thì à, hôm ấy là chú thấy là khá tiến bộ sư phụ giao đi công việc cũng đi qua đỏ lần này thì chú lên đò chú ngồi bình thường chẳng nhắm mắt cũng chả nhìn xuống sông nhìn thẳng cô ở ờ, cô lấy đò bình thường bình thản nhìn cô lấy đò nghe không? Đấy. sau đó thì lên thuyền thế thì mọi người cũng trả tiền thì chú tiểu này cũng rút tiền ra trả cô mà để xem hôm nay cô đòi mình bao nhiêu cô bảo thưa thầy hôm nay em không lấy tiền của thầy đâu <laughs> Tại vì em thấy Thầy nhìn em nhưng Thầy không nghĩ gì cả. Cho nên là em hôm nay là cúng dường cho Thầy, chở không con cho Thầy. Đấy. Đấy. Thưa đại chúng, thế đây là một cái câu chuyện vui thôi. Nghe không? Nhưng mà để mới nói là gì chúng ta đó là, là tâm còn dính mắc á, thì là khổ nó theo liền. Cái gì nó cũng có giá của nó, nghe không? Có giá của nó đấy. Đó. Nghe không? lúc mà chú tiểu nhắm mắt ấy là trong tâm là nghĩ nhiều chuyện linh tinh lắm đấy nghe không? Đó, thẻ không biết là câu này thế nào thế kia nghe không à, rồi xoay vần cái gì trong đấy không biết thế cho nên cô bắt phạt gấp năm lần trả gấp năm lần đấy thưa đại chúng cô bé trèo đò này, này cái cô cũng giỏi tu lắm đấy nào, đây là câu chuyện cũng liên quan đến câu chuyện về thuyền với người lái đò còn câu chuyện nữa thầy kể đại chúng à, Đức Phật của chúng ta, Ngài cũng từng nhận Ngài là thuyền sư, là người chèo đò, chèo đò đưa chúng sinh qua biển khổ. Có một lần thì Đức Phật cùng với Chư Tăng đi giáo hóa, hôm đi về cũng đến cái khúc sông sông Hằng này. Thế thấy dân chúng túm tụm rất đông, thì Đức Phật cũng đi đến đó, thì thấy một ông đạo sĩ lõa thể, gọi là của phái Ni Kiền Tử đấy, lõa thể ở đấy mọi người súm đen súm đỏ thế ông này thì thấy đức phật đến ấy, thì ông cũng ra chào phật xong ông mới thưa hỏi ông mà thế thế ngài cù đàm có thể đi trên nước sang bờ sông bên kia được không thế đức phật mà sao ông lại hỏi ta như vậy thế thì ông nói là tôi á, tôi là có thần thông tôi tu luyện tôi có thần thông tôi có thể đi trên mặt nước này sang bên kia à, sang bên kia đi trong tích tắc thôi là sang đến bờ bên kia lướt trên trên trên, trên nước trên sóng đi sao ừ. đấy và sau đó là ông ờ, thể hiện thần thông luôn là đúng là ông đi ông lướt trên mặt nước sang bên kia sông hằng thật rồi ông quay về mọi người ai cũng trầm trồ tán thưởng. Thế thì Đức Phật mới hỏi, thế ta hỏi ông, ông luyện được cái, cái phép này là mất thời gian bao lâu? Thì ông đạo sĩ này ông nói là, thưa Đức cụ Đàng, tôi luyện pháp này là phải mất 30 năm đấy mới có thể khinh thân nhẹ như thế để đi trên mặt nước này được, 30 năm. Thế Đức Phật bảo, thật uổng cho ông quá. 30 năm vất vả cũng chỉ là luyện để đi được từ bên này sông sang bên kia sông. Còn tôi thì tôi chỉ trả ba xu thôi, là tí nữa là người chở đò ta chở tôi sang sông. Rất nhẹ nhàng. Đấy, thưa đại chúng, đấy cũng là câu chuyện <laughs> liên quan cái thuyền đấy vào. Đấy. Câu chuyện qua sông. Cái, cái, cái, cái câu chuyện này rất là hay để nói là Phật Pháp rất là thực tế à, tu học Phật Pháp cũng không phải chỉ để cầu có thần thông như thế. Vào. Phật Pháp rất thực tế, nó rất là đời sống cụ thể của chúng ta, thưa đại chúng. Nghe không? À. Có rất nhiều người á, tu hành để mong cầu thần thông, Đấy. rồi để mong trường sinh bất lão, nhiều nhiều thứ lắm, thưa đại chúng. Thế nhưng Đức Phật không phải, Đạo Phật của chúng ta tu là để đạt được giác ngộ và giải thoát đau khổ, dứt hết mầm mống của đau khổ, đạt được hạnh phúc niết bàn. Đấy là thật. Cho nên Đức Phật thì không chú trọng luyện thần thông, không đặt nặng cái chuyện này. Đấy. À, hai Thầy kể hai câu chuyện vui để đại chúng thấy. Nghe không? Đó. Câu chuyện thuyền người lái đò qua sông. Đó. Mà Đức Phật chúng ta đấy cũng được danh hiệu là thuyền sư. Nghe, thuyền sư tất cả những người xuất gia tu hành có trí nguyện độ sinh thì cũng đáng gọi là thuyền sư là những người người thầy chèo thuyền để đưa đưa người qua sông hòa thượng trúc lâm nhà mình thế ngày xưa hòa thượng cũng là một lúc chưa đi tu hòa thượng cũng là một một người chèo đò ở trà vinh sông trà vinh thế thì hòa thượng thích thiền hoa Ngài đi công việc Phật sự hay đi qua, qua đò của, của Hòa Thượng Trúc Lâm mình. Lúc ấy Hòa Thượng Trúc Lâm chưa xuất ra. Thế thì do, do nhân duyên mà được chở, được trèo đò, chở Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, rồi được Hòa Thượng Giao Hóa. Thế mà rồi sau này thì Hòa Thượng mình giác ngộ, từ bỏ gia đình đi xuất gia. Đấy, rất là đặc biệt. Và Hòa Thượng nói là tôi như vậy là xưa là người chèo đò bây giờ cũng vẫn là người chèo đò à, đưa chúng ta qua sông qua sông sinh tử rất là hay trong nhà phật trong nhà thiền có rất nhiều câu chuyện liên quan đến cái, cái thuyền cái đò mà Đấy, mà chúng ta cũng thế chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó nghe không? chúng ta đang phải phải đi qua con sông sinh tử hay cái biển sinh tử đấy thưa đại chúng